Ờ, Giang chia sẻ thì ờ, bác trai đây là cũng cho mình nghỉ nhờ Đây là bác gái là vợ của bác ấy Hiện tại là đang ốm mệt Đau nữa Bác phải bón rồi ờ, Nằm một chỗ được không, đi lại được Rất là thương bác Bố cho bé xét đi mẹ Đây bố cho bác gì Ai ơi Lục nhau mới đi với Hươn Ngán nọ Lục bố mi sang Hờ ai Khám ngân sư Hờ miên nữa Sư sang nữa đó, à. khắp trai. À. Dạ đúng. Lúc à, lúc à, là à, ốc ốc hươn, ốc cầm đường đó. À. À. Kinh khâu là chồng nhá. À à à. Sư sang hở hở mia. Dạ sư. À. Khóc sư là à, sư ăn kin. Ừ. Và cái là bị cũng cảm ơn gia đình rất là nhiều Mình cũng gửi cho bác một chút để động viên bác cho bác cái này Các bạn thân mến Hiện tại thì buổi sáng Giang đang có mặt tại khu vực bản làng người đồng bào Hơ Mông ở bên Lào nhé mọi người nhé Như buổi chiều hôm qua thì Giang vào đây khá là muộn Nên là vào thì cũng không à, bắt được gà Chỉ à, mua vài quả trứng và sau đó thì Giang sẽ cùng bà con là ăn cơm và ngủ tại à, bản làng này của một nhà bác ở tận dưới đây kìa à, Giang cảm nhận được cái lần đầu tiên mà vào trong này thì nhất là cái sự thân thiện, sự à, quý mến của người đồng bào ở đây dành cho Giang cũng như là cái uh, sự gần gũi của bà con đấy cũng như ở bên Việt Nam mình thôi về cái tiếng của đồng bào Hâm Mông thì uh, nó tương tự như tiếng ờ, đồng bào Hâm Mông của bên Việt Nam nhưng là nó hơi khác như một chút chỉ một chút nào đấy thôi buổi sáng mà thức dậy ở đây ấy, mọi người thấy là khung cảnh bản làng đấy rất là yên bình và cái cuộc sống của bà con ở đây thì không tấp nập và hối hả như ở những nơi đô thị hay thành phố và cái cảm nhận của Giang thì là cái đầu tiên đó là cái sự à, tĩnh lặng ở cái à, khu vực này này Tuy rằng là cái khu vực này nha mọi người nha là 100% là không có điện, không có sóng Nhưng mà cuộc sống của bà con thì rất là đơn sơ, mộc mạc thôi nhưng mà lại ấm áp tình người mọi người ạ Đây, mọi người mà tắm thì tắm vào những cái vòi nước chung chung ờ, mà nó có cái cột cột như mọi người kìa đấy là chiều tối về bà con là hay tắm ờ, chung ở đấy chứ không không có nước nóng hay nước ấm để tắm đâu bây giờ có nhà bà con ở thế này đang thấy là cuộc sống là người ta quen rồi ấy quen với sự ờ, vất vả nhưng mà cảm giác như kiểu khi mình tiếp xúc với bà con ấy mọi người là không cảm thấy gọi là kêu than về cái vất vả hay là thiếu thốn hay gì cả hay những ờ, người ờ, dân đồng bào Lào ở thành thị đang thấy là mọi người là hầu như là cũng không có cái sự ờ, gọi là ghen tị đâu ví dụ nhà có tiền hay nhà không có tiền người ta vẫn cứ sống theo cái kiểu của nhà ta nghèo sống theo kiểu nghèo mà giàu giàu người ta cũng không quan tâm và so bì hay là uh, tị nạnh nhau cả đấy là một cái điểm mà giang rất là thích khi ở bên này này À, trên mặt à, mọi người đang thấy có một cái suối qua bên nhà bác để trồng ngô có một cái suối suối này à, không biết là có cá không ừ, họ có hai chú mít đi cùng đấy nhá mọi người nhá Ồ, oh, Mickey đi không? Thứ này mít bà không? Mi Pa không? Mi Pa oh. Suối này là có cá mọi người ạ Đấy bà con là tiện đi làm nương trồng ngô là đánh răng rửa mặt đây luôn thôi Đấy Khi mọi người à, đến với à, đất nước bạn Lào Mọi người sẽ được trải nghiệm cái cuộc sống hàng ngày của người đồng bào Lào Và cái à, rất là vui với Giang thì được trải nghiệm với đồng bào Hơ Mông ở bên Lào Đấy một cái là khu vực à, bà con mà là ở sinh sống này này thường thường người ta hay chọn những nguồn nước nơi mà có thể là trồng được cây đấy, ăn uống và tắm rửa được thì mọi người sẽ sinh sống theo cái à, những bản làng của người Thái ở bên Việt Nam mình cũng thế đấy mọi người ạ cái công việc à, chính của bà con thì vào ngày mùa người sẽ trồng cây sắn anh đi không bà sắn tới này mang tốt mang tốt tiếng à, là gọi là măn tốt là à. cuộn mất à và sắn đây này đấy người phơi sắn này ô mốc hết rồi té nào nó ờ, ô nào đâu đây này tại vì nó nóng mà không phơi không khô được hỏng hết rồi hỏng hết rồi nó sắn Hầu như thì à, xung quanh đây là bà con đa số là mọi người là trồng sắn với ngô thôi mọi người ạ Cái vụ này thì à, mọi người là trồng sắn là mọi người thu hoạch rồi Đấy, Có những cái cây sắn mà lùm sắn mọi người để như này Đây thì à, Giang có Đấy, ghi hình cho mọi người xem là cuộc sống bà con ấy là mọi người chùm mà như này sau này cái thân cây sắn này người ta sẽ chặt ra người ta lại trồng lại à, lại trở thành một cái cây sắn khác Đấy, người ta không vứt đi đốt đi đâu rất là nhiều đây đây thì à, khu vực này bà con là mọi người cũng đang à, bắt đầu dỡ sắn, dỡ ngô này. Hôm qua là mưa quá mọi người ạ. Nên là sắn là hỏng hết rồi. Sau khi mà mọi người thu sắn, phơi sắn xong thì mọi người sẽ dùng cái sắn đó để có thể là cho gà, cho lợn, cho vịt và mọi người mang ra ngoài bán để có thêm thu nhập, cái đồng tiền đấy để à, phục vụ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. vực này thì ờ, Giang thấy là có rất là nhiều đá mọi người ạ Đá to này, hòn đá này Mặt đất thì rất là màu mỡ nhé Tốt Bà con hầu như là mọi người là trồng sắn và ngô Hôm nãy thì ờ, mưa quá, hôm qua mưa rất là to luôn Buổi tối hôm qua nên là khi mọi người lấp vào rồi Nó có một cái chút nóng nóng ấy Nên nó ủ men nó mốc ra Rồi hỏng rất là nhiều luôn ở dưới đấy mà hai vợ chồng phải ra dỡ ra và phơi khi nào nó nắng thì mình ấy được sau đó thì mọi người sẽ để những cái tum sắn nó thành đống đống như này này, này mọi người này để sau đó tiếp tục mọi người lại uh, trồng sắn Đấy, tiếp tục mình lại công việc là trồng sắn và đến cái mùa ngô thì mọi người sẽ trồng ngô thì hầu như đang thấy là bà con đây là đang có hỏi là mọi người trồng sắn nhiều hơn và cái vụ ngô thì mọi người à, vẫn trồng nhưng mà cái hạt cũng như là cái hạt ngô ấy mọi người không mua giống mà mọi người cứ dùng lại cái giống cũ của nó ấy, nên nó bị hỏng với cái uh, mất đi không không không được ấy nữa thì con nhà bác là bác uh, bắt đầu là người sẽ chọn cái gốc sắn nó to đẹp người chặt ra thành khúc đoạn rồi người sẽ trồng và xung quanh những cái lán nương của đồng bào này này mọi người sẽ làm những cái lán nó nhỏ nhỏ để trưa mọi người có thể à, nghỉ chân à, dừng ăn cơm cả gia đình và mọi người nếu ở gần thì mình có thể là về nhà mình ăn cơm được nếu xa quá thì mình sẽ mang cơm nắm cơm đi nhá mọi người nhé. thì rằng thấy có mấy cây đu đủ quả chín rồi thế nhưng mọi người sẽ chặt đoạn như này thôi khúc khúc này ra là mọi người cuốc lỗ xuống thôi là mọi người chôn vứt xuống thôi trồng cũng, cũng ờ, dễ sống một cây sắn này mọi người này như Việt Nam mình thì uh, trồng nhiều nhất sẽ là đồng bào Thái Mường Đấy. ok người ta sẽ ờ, trồng rất là nhiều Việt Nam những cái sắn này và bản thân Giang ngày trước nhỏ là cũng đã từng đi trồng sắn và cũng rất là thích ăn cơm sắn độn cơm ấy. มันเป๊ะแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเม่นcái kia là nó hỏng thối rồi cái lõi của nó không không đặc nên là nó hỏng trồng nó sẽ rất là khó sống nhưng mà trong các loài cây thì cây sắn là dễ sống nhất mọi người là đang đang chặt chặt xong tí mọi người sẽ trồng người cuốc và một người à, đằng sau là cầm đi vun vào vứt vào cho vào bề đấy Thế như mọi người biết là cái tập tục uh, canh du cư của người đồng bào Hâm Mông từ lâu đời nay rồi mọi người thấy là cái cánh rừng này người ta chặt rồi là phá rất là nhiều. Em thấy những cái cây gỗ to này bị đốn hạ rồi thành củi. hay những cái cây to này cũng bị chết hết này. Thế do là bọn người là làm nương mà người phải đốt. Dưới làm nương thì sẽ phá hủy môi trường nhiều. Điều đó là cái đương nhiên rồi và khí hậu cũng sẽ thay đổi ờ, như Giang thấy hỏi bà con bên Lào thì các anh này hầu như là cũng không ai quan tâm lắm mọi người ạ ai chặt phá đốt kiểu gì kệ thôi mà đi dọc đường nguyên cái con đường mà Giang lên ờ, Viêng trăn, ấy. từ Sầm ờ, Nưa rồi xuyên Khoảng dọc nguyên cái con đường quốc lộ mà người đốt khói um cả lên luôn đấy mà cũng không thấy ai nhắc nhở cái gì cả bà con nhiều rất là nhiều cây to đang thấy là bị đốn hạ đứng từ trên cao vị trí này thì à, mọi người sẽ quan sát được hết này cái khu vực mà nương của đồng bào này trải dài dọc luôn vào tận sâu trong kia đó mọi người con đường vào sâu tận trong kia kìa ở dưới này thì à, có một khe suối này suối này thì à, có thể là có rất là nhiều cá Đấy, mọi người có thể uh, bắt để cải thiện cuộc sống hàng ngày qua khe suối là bản làng đấy tập trung mọi người sẽ sinh sống ở đấy à, mọi người sẽ qua khe suối này mọi người để à, làm nương làm rẫy chung là cuộc sống của bà con diễn ra giang thấy là rất là yên bình không có gì nó hấp tấp hối hả hay là một cái gì đó để mà ở trong khu vực này thì uh, đúng là mình ờ, gọi là hiểu biết thì bà con chắc chắn là sẽ là thấp cái văn hóa sẽ là thấp vì trong này là không có điện không có sóng Đấy, hầu như là mọi người ở trong này là cứ chiều tối 5 giờ là mọi người sẽ đi làm về sau đó nấu cơm rồi ăn cơm cùng nhau thôi là ngày mai lại tiếp tục công việc nó như vậy Đấy, sau đó nếu có hàng hóa thì mọi người sẽ đẩy ra ngoài uh, kia bán đứng ở phía bên này thì ờ, Giang thấy là phía cánh rừng bên kia cánh rừng già cây rất là to mọi người còn cây ờ, cổ thụ già đấy bà con đốt làm nương cháy hết rồi đây. Thì tập tục ờ, bà con thì mọi người biết là đốt nương làm rẫy mà có tránh như mọi người thấy đây một cái thân cây gỗ to đường kính nó phải hơn mét à. rất to luôn là trong khi đó thì bị gốc cây nó này, vẫn còn mà còn đốt cháy hết này người cắt ra như này không biết là người cắt ra để làm cái gì cũng không không sử dụng nó thân cây rất là to phải mất không biết bao nhiêu năm mới mới được một cái cây thân cây to như này mà bà con đốt cháy làm nương rồi là rất là nhiều luôn đây phía bên này trên kia nữa đấy. rất là nhiều luôn đấy ที่ปีละครั้งนี่ไปฮอดเวียกแล้วไปฮอดแสดงแล้วอ๋อปีละประวัติแสดงแล้วอืมไปฮอดอย่างเวียกอ่า sau khi mà Giang à, cùng với à, mọi người đi trải nghiệm một ngày đi xem đồng bào là một ngày người ta làm cái gì Đấy, trồng sắn trồng ngô đó Đấy, sau khi về thì à, buổi chiều thì cháu nhỏ này hay chơi bóng đá này nhỏ ờ, cái bản của người đồng bào bên này cảnh rất là thanh bình và yên tĩnh luôn mọi người ạ chiều hay sáng sớm hay là cả ngày cũng vậy Mình YouTube cho anh Mình <laughs> thay video này <laughs> ม่ใกล้น้องเนี้ยเลยบ่เจ้าจ้าเจ้าจ้าใหญ่กุ้งตาเขาเป็นเจ้ามียูทูบบ่มีมีมีซื้อเนี่ยเลยซื้อยูทูบอ๋อเต้นเต้นเต้นเต้นไอ้นี่บ่เบิงเลยเลยฮะ นี่บ่เบิงเลย บ่เบิ่งได้บ่มีอันนั้นบ่มีไฟน่ะบ่เบิ่งได้มีสัญญาณอ่าสัญญาณเนาะโอ้ยอย่างนั้นอันน่ะคำใต้คำว่าเบื่อเอาเบื่อเอาเป็นช่องเบือนช่องเฟือนlàช่องเบือนช่องเดือนช่องเดือนเนาะช่องเดือนช่องปีล่ะล่ะล่ะนั่นฮีช่องปีล่ะอืมช่องเดือนช่องเฟือนช่องเดือนอันนี้ Yeah. Wow. เอาได้ช่องเดือนเฮเฮมีลูกเด้อเดี๋ยวนี้เฮาละเอาได้สองปีละสองปีมีผู้หนึ่งมีคนหนึ่งตายละอ๋อตายแล้วโอ้เป็นทำเป็นเนาะเจ็บหัว นี่อ๋อเขานี่โอ้ มันตายละพ่อน้องเบิ้งไม่ไอตายแล้วโอ้ตายแล้วอืม nghe có lấy vợ nhưng mà con bị mất ốm mọi người ốm mất rồi à, học với viên những cày đấy một cứu lai này một khen này nè ồ oh. khăn báo là ừ. khăn báo là ừ. khăn báo ừ. khăn báo là đẹp đẹp trai đẹp trai Ừ, chết น่าเลยเบื้อนหนึ่งสามสิบเจ็ดมือเนาะเอาไปเวียนแล้วบ่บ่อันเพิ่นเลยแคว้นแคว้นไหลเลยใจkia nó canh nha mọi người nhá đây cho mọi người xem nó canh đây này tối thì không có điện rồi mà đấy mà chỉ ăn cơm với rau này thôi ok là ngon rồi ờ bảng đồng mình như vậy còn kia là tí nữa mình sẽ xào à. còn hai em kia là là mới lấy vợ hai tháng nên là chưa có cháu nào đình của bác là rất đông con nên là ờ, cho rất là nhiều rau một chậu rau luôn đấy Ờ, nào xong nữa Ôi nào máu này anh em này, nào máu nè, Nào máu nè, xin chào nào Xin tao, xin khẩu khẩu, khẩu, khẩu, Đến ờ, giờ ăn cơm tối mình ăn Đấy, mọi người sẽ ăn bằng những ờ, cái đĩa như này này Đấy. Khi đồng bào Hâm Mông ở trên Hà Giang Việt Nam mình là cũng ăn chung này. là cũng ăn canh này nước lọc thôi chứ may bên này thì à, người ta quen ăn cơm ở Hà Giang thì mọi người sẽ à, ăn ngô nó xay ra gọi là mèn mén đấy vào tuy là có cơm người ta không quen đấy mọi người đây thì quen ăn bô cử thôi là ngô xay ra đấy mình hay gọi là mèn mén mang kính khảo nữa ấy nữa bao nữa mời à, cả một người ăn cơm nhé có gì mà bắt ai à Cho chứ Cú cú à? Có gì gì cho Cú cú mày kìa Cú phải cho á Nghe kẹp chưa Hôm qua ăn mình ăn đạm bạc nhưng mình cảm thấy là vẫn là vui Mình khóc ngồi đúng như đồng bào Hà Giang là người ăn cây cành này cũng, cũng ăn nó nhạt nhạt thôi không, không kiểu ăn mặn lắm nó vừa thì không phải nhiều người giờ chan canh ăn đấy để nó dễ nuốt đây dạ. là nó hơi tối mọi người thông cảm nhé. sáng thì không sao bao giờ mọi người cũng ngại lên hình ấy nên là mình không quay mọi người mong mọi người hết sức thông cảm vì à, bà con là còn ngại răng thì quen không sao cả ớt đào này rất là ngon này mọi người cái có một vị khác ăn Việt Nam khác đỏ à cái mặt thì nó ướt nổ nha cái mặt mang kim phết thì hết mọi ừ. mình ai không ăn được con gái mà ăn này con nhìn bức kín rồi nhìn bức kinh, phiền không à vẫn ăn vẫn ăn uh, ăn cay à không những người được ăn ít hơn con gái ăn ít hơn con trai con trai kinh lai hơn mà ướt phết nè cái nhìn kinh nổi เจ็บปากห้อน เจ็บห้อนห้อนห้อนห้อนก่อนห้อนกระเพาะนี่ห้อนห้อนà ừ. là ăn ờ, ớt này ăn nhiều nó nóng đau bụng không tốt mình ăn vừa cơm ở lào thì đang thấy là cái hạt cơm này nó rất là mềm nhưng mà cái này không phải là loại ngon của lào đâu mọi người nhé hôm mà giang ăn được cái quán ở xiêng khoảng ấy một cái quán của người Việt Nam nấu cơm rất là thơm gạo người ta nghĩ là gạo Lào khả năng đấy là đắt nhất còn bình thường người Lào hay ăn cơm nếp thì người ta sẽ gọi là khảo niêu khảo còn là cơm nếp cơm nó dẻo cơm tẻ thì không nói cơm tẻ thì răng không ờ, không biết là tiếng lào như nào nó cứ cởi bắp ờ, xào rồi đấy nó nấu canh mọi người à, mấy thời gian tới là mình sẽ ờ, đi lên ờ, viêng chăm này trong luôn pha băng này. có gì trên đường đi như là đó mình sẽ ghi hình cho mọi người xem cũng tùy vào cái điều kiện kinh tế của bản thân giang nữa nhé mình cũng chưa nói trước được với mọi người buổi tối là ngày thì mọi người đi làm nương tối thì mọi người sẽ quây quần ăn cơm cùng nhau nên là gia đình bác rất là đông hôm nay là có hai ba người là đi uh, à, siêng khoảng rồi đi chơi thì còn à, lại uh, bác gái của bác trai này là ốm ốm lâu lắm rồi đấy buổi trưa bác kể là đi viện tận bên viên chăn mà viện của người việt nam mới có thể chữa bằng mổ được cái cái à, đốt sống cổ mọi ạ mà còn em bên này thì uh, do là con em mất lúc con ta thôi muốn một đêm là mình đi trải nghiệm uh, bà con ở đây mọi người hay đi bắt cá này biết là có đi được không tí nó hỏi em này là em có đi không đấy như hình ảnh này là đang chia sẻ thực tế mọi người nhé còn đồng bào bên này người ta cũng thân thiện dễ gần người ta có gì ăn đấy đâu mình cũng à, ăn theo gia đình thôi mà trước trong này không có hàng quán người bán nó ăn không mua mà hàng quán xa lắm ở tận ngoài à, thị trấn đấy cơ từ đây ra ngoài đấy gần mười mấy cây mà tối vào thì mình không không ấy được thì buổi chiều là mọi người đi nương với nhau hết mà để cho mọi người ăn uống tự nhiên chắc là giang cũng à, kết thúc cái video của giang đây thôi xin à, chúc cho mọi người là buổi tối vui vẻ hạnh phúc và mát bên gia đình thân nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người Nếu mọi người thấy video của ta hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một ký ủng kênh nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một clip tiếp để cho mình ăn uống tự nhiên đó Vou jogar essa também, daí vou jogar de. Vem. Vai aqui, vai aqui, né? như ờ, Giang chia sẻ thì ờ, bác trai đây là cũng cho mình nghỉ nhờ đây là bác gái là vợ của bác ấy hiện tại là đang ốm mệt đau nữa bác phải bón là ờ, nằm một chỗ được không, không đi lại được rất là thương bác lục nhau mới đi với hươn ngắn nọ ừ. lục bô mi sang hờ ai khám ngân sư. hở mía nữa Sư sang nữa Chào. khắp trai à Dạ, lúc ờ, lúc ờ, làm ốc ờ, ốc hươn ốc dạ. cầm đường đó dạ. kiếm khâu là chồng nghe à à à sư rằng hở hở mía dạ sư à không sư dạ à sư ăn kim ừ. và cái là bị cũng cảm ơn gia đình rất là nhiều mình cũng gửi cho bác một chút để động viên bác cho bác cái này